Hello xin chào quý chị và các bạn Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy gia rí nha các bạn Thì uh, trong video này thì hôm nay mình Vân Thắng sẽ uh, giới thiệu cho mọi người về uh, lô Vinner V1 cho mọi người có nghĩa có lý là Vinner, Vinner và Sachia uh, Rider Sachia Rider ừ, Mình sẽ quay okay. kỹ cho anh chị và các bạn ha uh, Trước mặt mình đây là một chiếc uh, Winner màu đen đen nhám Đó. Con này biển số 47 bản uh, LTD màu vàng Thì con này có cái giá là 29 triệu 900 29 triệu 900 anh em nhé đó. À, xe 29 triệu 900 xe máy móc cực kỳ là ok